Dạ, chào mừng à, cô chú, anh chị và các bạn Hiện tại là Phước đang có mặt tại uh, Sóc Trăng uh, Để đến uh, hoàn cảnh của một ông cụ Năm nay là 82 tuổi với uh, hoàn cảnh là cụ già, neo đơn Và cụ uh, bị tai biến Hàng ngày thì uh, cụ phải uh, tự nấu cơm ăn Và ăn cơm thì còn với nước mắm không thì mọi thông tin thì Phước chỉ biết ờ, đơn giản là như thế nên hôm nay Phước đã ờ, xuống ờ, tới của Sóc Trăng để ghé thăm và xem cái hoàn cảnh của cụ như thế nào và bây giờ thì mình sẽ đi vào nhà của cụ ha Dạ con à, chào cụ Dạ cụ ơi cho con hỏi là cụ à, tên gì á Lê Văn Quá Lê Văn Quá ừ. à, Cụ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi hả 82 82 hả cụ Dạ Ở đây là ở nhà là cụ à, ở Bình Nên vậy đó hả cụ ừ. À đây như các bạn đã thấy thì cái nhà của cụ đây nó đều bằng lá với lại nó chỉ có đơn giản là bao nhiêu thôi đây một cái bếp được nấu bằng củi bên đây thì ờ, có ờ, mấy ờ, chai nước tương nước mắm đây nồi cơm Chờ cơm rồi không có đồ ăn gì chưa nước tương này là hai chai mới này chắc cũng có một số mạnh thường quân người ta mới cho quá gạo rồi không có gì hết trơn không nữa ủa gạo này ở đây là cụ tự do luôn hả cụ gạo này cũng mà này nước cho ai cho cụ cụ gạo á không biết uh, có khi ông ở xã cho dạ à, là tôi biết à dạ về dạ, cậu mà không có gì vậy dạ. à. cụ ở đây con nói chuyện là cụ nghe rõ không nghe được nghe được hả dạ yeah. tay nó rung mà dạ bị tai biến á à cụ bị tai biến hả à. rồi cái uh, giấy tờ bệnh của cụ á ở đây có không với lại uh, cái uh, sổ đồ của mình hộ nghèo đồ cụ ở đây cụ có không có mà sao cụ nên là cất rồi à là con của cụ cất hết trơn rồi hả dạ ở trên đây hả cụ giấy hộ nghèo đổi trên đây hả con mượn ha dạ em tháo ra giùm em đây là cái à, tủ đồ của cụ nằm mé bên đây hả cụ, này phiếu uh, bảo hiểm à, đây cụ sinh uh, cụ sinh năm 1000 1943 1939 để chứng minh đó à còn bên đây là chứng minh thì 1939 ờ, đây còn cái này là cái uh, sổ hộ nghèo của cụ đây giấy chứng nhận của sổ hộ nghèo tỉnh Sóc Trăng đây địa chỉ chính xác luôn là Xuân Hòa Hậu Giang Sóc Trăng ấp Hòa Phú xã Xuân Hòa kế sách Sóc Trăng ngoài ra là cụ à, không còn phiếu bệnh gì chứ hả cụ không chỉ có nhiêu đó thôi hả đây đồ của cụ là chỉ có gọn gàng vậy với trong cái vali vậy thôi à, à nếu mà hồi nãy giờ ờ, các ờ, cô chú anh chị với các bạn có nghe cụ nói thì ờ, theo như mình nghĩ là cụ nghe được nhưng mà cụ nói lại thì chắc cũng không ai nghe gì đâu cụ nói chuyện à, dạ như là lớn tuổi á cụ hơi lớn tuổi á dạ đó là công á dạ nó kêu ông ra tôi à đây cụ vệ sinh là tại chỗ gì không đó hả cô <laughs> bây giờ kêu à, đi tới sáng thì mới về mẹ nhà tôi mới hỏi ông đâu cái chân của cụ nè các bạn nó bị à, cong hết chân rồi đây rồi nó chỉ à, bằng à, à nhậu lúa nhậu từ cụ cụ có thể đi đi tới đi lui được không cụ có đi xuống nấu, nấu cơm được không bình thường á đâu cụ bước xuống cụ à, đi lại rằng cái cái, cái bếp gì giùm con cái được không thử đi thử coi như thế nào à dạ dạ dạ cụ à, bước lại cái bếp kìa bình thường là cụ à, thường là cụ à, nấu cơm như thế nào á à, thì như cô chú anh chị các bạn đã thấy á, cụ là 82 tuổi với mọi công đoạn hàng ngày thì từ cơm nước thì à, tất cả đều à, cụ à, nấu mình nên với lại vệ sinh là có cái bô ở giữa ở dưới á các cô chú anh chị có thấy không ạ à? bên góc bên đó bô màu đỏ đó chính là cụ vệ sinh tại chỗ luôn nếu tính ra nhìn là thấy đi không được luôn anh không tay chân yếu tay chân yếu xìu à gung hết chân cầm lên thấy gung hết chân ủa anh là hàng xóm ở đây ha anh ủa ở đây theo anh biết là con con cái của cụ là ở đâu không ta nay ờ, thì ổng có hai hai đời con hai đời con tức là hai đời vợ ừ à, đời con xa mà giờ anh đi thành phố làm thư viên hết trơn rồi dạ. không có không có gì còn cái à, đời con đầu con đầu hiện tại bây giờ là giả hàng tuần đó dạ và con thứ tư dạ là là chị cũng ở đây luôn Các con có chồng con đó. dạ rồi à, lâu lâu có vô thăm cụ không ít có dịp vô lâu lâu vô thăm là cuộc sống nó tư nhiên hết rồi à. ở ngoài là như theo anh biết là có khá giả gì không anh ngoài còn bèo lắm ngoài coi nó có thật rồi nó bán vé số mỗi ngày luôn à vậy là hiện tại là còn là là, là anh còn à, là cụ còn có một người con đó là hiện tại là ở đây chứ còn thằng con trai một con trai giờ đi nó không có về luôn trời gầm á dạ dạ học nhiều đó anh mà dạ, đầy hổm em sửa em em sửa lại rồi đó tóc ờ, tóc nóng hết trơn nè dạ. nhà này nó nó à, nó nghiêng hả à, nó thấy, thấy nhìn ở trên trần trông thấy mới quá mà ra đây giờ thấy nó bạc <laughs> màu chân gì đó hả ờ nó mới mượn người ta gúng lại nè gúng lại mượn à, mọi người anh mới đứng đây nè chứ đây kế bên nè dạ, đứng chân đó. Cũng chứ ờ, anh xin lá anh sắp nắp chứ hổm xin có 10 em mấy to anh em tính là đem lên đang chùm lên đây. trên cho ba đó Trời để đem rửa Xung quanh thì à, nhà của cụ thì à, đã lá một hết rồi lá một nhà thì kéo bằng dây đó như các à, cô chú anh chị đó nó bị nghiêng qua một bên đó cô chú anh chị có thấy không kéo xuống kéo dây qua bên đây nghiêng qua bên đây đây là cái dây để cột là nó nghiêng bên kia hả giật cho chị bên dạ, này dạ, hả dạ mới vướng lại nè dạ trời ơi cũng ờ, mấy anh em tôi cũng qua tiếp làm tiếp cho nó đó chứ cụ hình như là giờ là thấy con thấy hơi ờ, lẫn lẫn phải không ta cũng, phải gì rồi ờ, cũng yếu quá rồi ờ, ừ. bởi vì em thấy nó nói chuyện một hồi có một chút cái này một chút cái kia ông nói lãnh tháng được tháng có 270 rồi à chị. Bởi vì ông nói đúng. À là một dạ. tháng là cụ chỉ có lãnh được 270 dạ, thôi. Dạ 270. Dạ. dạ. Mà <laughs> như là cụ quen đi lẫn bởi vì nói ờ, không có rõ luôn, nói hồi tới 400 mấy. Ủa, có con mà. Dạ. 10 dạ. năm trước. Ủa, có con. Dạ. Dạ là mình lúc trước là có đưa cụ đi ờ, khám bác sĩ rồi đó chị ờ, đi khám nhưng mà gia đình nghèo quá lên rồi cái chị hơi bớt rồi là xin về à. vì lúc đó cái ông chị mấy ông cũng cách bảo hiểm nghèo đó mình ra không có được lo tết hơn rồi chị. Dạ, ba ngồi nhà là mấy tháng trời ổng mới đi đi hơi hơi lại được đó dạ. chị là à, tên gì ạ dạ lê thị năm lê thị bé năm lê thị bé năm năm nay là chị bao nhiêu tuổi em năm nay 44 bốn tuổi mình mà bình thường là mình à, làm gì á để à, à, ngày thường ví dụ như tới mùa trái cây cô bác mới em đi bẻ thì đi à. còn không thì à, mần cỏ rồi với làm dựa trái cây rồi vậy nè cũng là đi à, làm mướn làm công ở dưới dạ, này làm mướn làm công dạ em cảm ơn hả chị dạ dạ À, dạ kính à, thưa cô chú anh chị và các bạn thì à, như hồi nãy giờ sau khi mà Phước đã tiếp xúc và nói chuyện với cụ á, thì à, cũng thấy là cái hoàn cảnh của cụ à, cũng rất là đáng thương và hiện tại là cụ chỉ còn sống có mình nên à, với một người à, con gái cũng à, là con thứ năm tức là chị bé năm á, là chị ấy thì gia đình thì cũng nghèo và cũng có một cái gia đình riêng cũng không khá giả gì thì hàng ngày thì chị ấy chỉ qua là đổ bô với lại nấu cơm cho cụ ăn à, và cái nguồn thu nhập của cụ hiện tại là chỉ có 270 ngàn tiền à, hỗ trợ của địa phương Phước mong sau khi à, xem cái video này các cô chú anh chị nếu à, mà có phát tâm thì hỗ trợ giúp cho hoàn cảnh của cụ quá để cụ có thể có được những bữa ăn ngon hơn đặc biệt là hiện tại là giờ như các cô chú anh chị thấy thì cụ chỉ có ăn cơm với nước tương nước mắm thôi địa chỉ của cụ là ở ấp ấp gì á ấp Hòa Phú ấp Hòa Phú xã à, xã gì cô xã Sơn Hòa à, tỉnh Kế Sách huyện huyện Kế Sách tỉnh à, Sóc Trăng dạ rồi một lần nữa Phước à, xin cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều nếu Phước và cụ có duyên thì sẽ đến đây một lần nữa để hỗ trợ cho hoàn cảnh của cụ dạ vậy thôi con thưa cụ con về ha hẹn gặp lại cụ ha chào chào dạ chào cụ ạ à.